alo sao con bị cách ly rồi ừ. đừng đừng tiếp xúc với con nha bú cu nhiều ông sếp mới bị uh, ổng đang đang đang xét nghiệm con bú cu nhiều quá ừ sếp mới xét nghiệm đang đang bị uh, gì corona gì các kiểu kìa bây giờ đang đang đang coi sao để coi chiều nay có kết quả mới biết ăn cơm hay không <laughs> không <laughs> âm tính âm tính âm tính thì ăn cơm âm tính thì ăn cơm với mà dương tính là sẽ ăn gạo với chuối rồi nó trời Ê, nói mẹ nói mẹ đi cường nữa gọi lại nói mẹ đi mẹ chiều nay mà ông ông sếp của ông âm tính thì con ăn cơm gạo gạo gạo sống với lại chuối rồi chứ quá một pha reply uh, đi vào lòng người mẹ mẹ cường nói một, nước đi mà ghé hai đầu lường trước má <laughs> cô đi nước đi mẹ không thể đỡ chuyển từ đường chính thành đường sống luôn ừ, nếu mà nếu mà không nếu mà nếu mà âm tính thì con ăn cơm với lại chuối chuối vàng còn nếu mà còn còn nếu mà dương tính thì con ăn gạo với chuối xanh mày, <laughs> mày không cần phải lột gió mẹ mà, mà gạo gạo với chuối mẹ bỏ trong cái lư bỏ trong cái cái chùm cái cái, cái chén thì con là được rồi <laughs> tự quá ghét quá rồi cú Yeah! Ông đâu, ông đâu, ông đâu, đâu? Ngoài ngoài đồng nè. À, dưới đồng, dưới đồng, dưới đồng có người, dưới đồng trong có người, dưới đồng thấy quên ông có súng nữa Mẹ mong tôi vừa mới chạm đất thôi là nó út rồi Tôi tiện thằng đó về đất mẹ luôn rồi Nó hỏi nó, nó, nó, nó thắng Gurat nó ra lại có Ê, có thằng nè, có thằng nè Thôi hết đạn Trung giáp, trung giáp, trung giáp Ở đâu? Bên vô cá Không có đạn không? Chơi tôi miếng không? Có thằng nữa, có team khác nữa, có team khác nữa AR không có tôi có đạn tôi đang ngại mấy ninja mà. nãy ông bắn thằng kia mà tôi lúp lẫm sang đó mà ngoài nghĩa ngoài nghĩa ngoài nghĩa ngoài nghĩa đạn ông ơi ba thằng ở đây ba thằng bên chỗ tao binh chưa có đạn không cường AR đạn AR đừng cứu đừng cứu nó nó bên nhà đối diện á đâu vậy sao lộn cái quên anh đang che ngoài nha đừng đừng đừng nha bê, bê, bê, bê. để tôi chết đi để tôi chết đi để tôi chết đi ơi biết ngay nó áo tao vậy luôn á ba lỗ ngáo rồi mình đứng trước mặt nó luôn á ba <laughs> còn còn tim nữa còn tim nữa tao chưa lót tao tôi như cô hả gần gần gần gần đối diện đối diện đối diện má ở, ở dưới là ba thằng rồi hướng ờ, một một sáu có người nha một một sáu hai đứa hai đứa đau hướng này nè hướng hướng đó, đó nó, nó đằng sau có nhà đó thôi nó đằng sau có nhà thôi sau nhà sau nhà tôi kêu một thằng rồi tôi tôi lia luôn một thằng rồi <coughs> cẩn thận cẩn thận nghĩa cẩn thận nghĩa ơi biết xem sẽ có hàng sau lưng tao nữa nè nó qua phải nó qua phải rồi nó qua phải rồi nó qua phải nó qua phải bả giáp bả giáp bả giáp ông ông điên mình vậy đào đào đào bắn nó gục rồi tôi bắn nó gục uh, on pin nè trong nhà hàng có thằng sau lót đau nè u có thằng sau lót đau nè ê ê ê lùi lại lùi lại cái dù xuống rồi Giết đi Yếu nó bò nó cầm súng nhắm Ui Mấy bạn ơi Đừng có boost Ủa tự nhiên không ý là tự nhiên ông đi một mình cái đó làm gì Tôi tôi đâu có đi mình đâu tôi đang đi với bạn tôi đang đứng ngay đó tự nhiên chạy theo ông luôn á Ông là người đi mình đó ba Đâu con Cường đi chung với tôi mà Mới nhảy xuống Cường thấy ông bắn rồi xong nó nhảy dù xuống dư qua chỗ Ủa lộn này đủ mới mất tích rồi nó xe revive sao ô ô không thấy phá đóng cường ô lộn quá vậy rồi mua nè mua mua mua lại nè mua lại nè ấy con ơi con ơi mới đầu mới đầu Thêm vào trong này Uh, phá hết quá lên Má nhiều tiền quá, nhiều tiền quá đưa hồi sinh Ôi, chết mẹ tụi nó ho quá kìa Chết mẹ Có sao không Cường? Không ba Chắc không? Chắc không Ý là mày là không sao hay là là hay là là không ổn mày bị khùng má, tao ho tao sẵn miếng Mê luôn Má làm tết hụn rồi Tao trước giờ hay bị cái đó mà Má làm tết Mày có giáp không mình đi không, tới hết rồi Ra lốt ao, ra lốt ao đi Ra mua, ra mua, ra mua đi Mà mày thấy không, thấy cái cây này cần cái tim không? À. Một cái súng, mày mày chỉnh lốt ao như ta là mày bắn khác liền Chết mẹ nãy chưa sao Đù má Bo mất chạy vậy Đâu bị đứng sát cái bo luôn mà giờ nó mất dạy đó bạn ừ. ê cường chia chia tiền mua cho mỗi người anh em mua cái xe revive đi đây đây đây đây ờ, con người con người con người ờ xác đạt luôn nè một sáu ba nè xác đạt luôn Xác đạt luôn hai một không một đứa chết đứa chết chết luôn đi quay <laughs> <laughs> Mẹ, để Ê, cho còn... Herpes Sensor ngon quá lồn Tử, tôi nói mình rồi Để rồi cài C4 vô cửa rồi đó. Tưởng chứ đừng Sao để lay mò Ê, chi, chi, tiền, tiền bớt đi cường Đây, tiền chiên sao? Ấn tab, ấn vô cho hình tiền á, ấn nhanh lên mỗi mỗi một mỗi cái nhấp là 500 về 500 đồng được cho. Để ông chia bớt tôi ba chia bớt tôi đéo đéo làm nhiều đấy quên quên đây đây đây sắp rồi ok ok để luôn rồi mua cái xe revive đi ủa xe revive 500 cho tôi thêm thêm 500 nữa tôi xin 500 Ê, dạ. nó sang tao rồi nó sang tao rồi lên lầu lên lầu lên lầu Ui. tao lên lầu đây lên lầu nha anh em vô trong sai vô, vô trong uh, bỏ vô sai đi đứng đứng ờ, à, bỏ à, vô chết rồi nó chết rồi có người có người dưới dưới dưới Ê có hai thằng nào hai thằng bên này hai thằng bên này có ai chắc mẹ luôn rồi xử luôn rồi hay quá tất nhiên phải hay rồi nãy giờ tôi má 10 kêu rồi ông nội chạy đi bo vô kìa bò mình mà từ từ trời ơi đau lắm á bữa trước nghĩa chắc bò nhão luôn bây giờ đứng không không rồi ba không có cover nữa giờ một phải chạy bo rồi ba đi cường đi rồi nè Này, hai thằng nè mình lo mình chạy đi ông nội đi đi, đi ông nội đi đi cường chạy mẹ đi mẹ đi này anh em khó khéo lo qua bệnh viện chứ Mua vua AV cái đã Con ngồi trước mặt nè, trước mặt hai tám 289 nè Ờ, 238, 238, bốn 44 mét, bốn mét, bốn mét bốn mét bên trái à, bảy mét bên bậc, bảy mét luôn Tôi nghĩ trên lầu không chừng Ơi, nó đang dưới lầu nè đau đau đau chết chết đây nè thằng đó nè ba bốn mét trước mặt chim ơi chim ơi nice ồ má anh em mình hôm nay hay vậy ồ má animation cái này animation à, mai lồn cú nó đâu nó đâu nó đâu cầm cho tôi cho tôi chết luôn lùi ra đây lùi ra đây lùi ra má cái animation lên đạn bao mà lâu Có súng này đâu tôi thấy còn thằng nữa mà không biết đâu tới giờ ở trong nhà nè đổ tôi luôn ông đủ quá chết chưa rồi má bốn thằng vậy đều có giáp Nói tao này nghĩa ơi tao mới bắn đó lũng sọ mất giáp rồi nè tí mẹ hết đạn sàm luôn sàm luôn sàm luôn bắn bắn giữa trường hết đạn <laughs> bắn giữa trường hết đạn sorry sorry đấy lần lộn nó chết rồi mà tôi hết đạn tôi cũng hết đạn Ming, you big pussy. không động beta không địch Bộ đã bắn nào khác không ơi Tôi không thấy trên minimap mà Tôi nghe tiếng không rồi Mà xa mà Nó bắn gần mình là mình thấy trên minimap mà Trừ khi nó xài sai lệnh thôi Nó xài sai lệnh sao Ờ lái xe rồi, ông thấy không, ông thấy lái xe không Chấp đọc đù má gần bo Má không kêu top 1 Loki kỳ rồi tới cuối luôn Giờ lần tiền hồi xin tôi cái là hết bài Cộng tôi rớt xuống được cái đó nào nữa mấy bài bản không ông biết gì không một cuối mộng ông nhảy dù á ông nhảy dù xuống mộng tôi đu trên trời hoài nó hỏi cái gì nó thở chết nó cười á mà ông làm tính tới ông tính làm tên lính đắp lùm luôn không rồi vì chồng thôi chứ giờ má có mình tôi mà ông thấy hai ông thấy cái bực ông có thể ông nhảy xuống ông giết hết tụi nó rồi ông kiếm tiền ông kêu tôi xuống cũng được mà dám bới tôi không làm được tôi không làm được cái trò lồn đúng không <laughs> nope. Ê, Sniper không đúng quá thật Bắt tao tin lớn, lụa má Trời nó đông lắm mọi người ơi, lùi lùi lùi trốn trốn trốn mọi người đông lắm, đông lắm, đông lắm. Nè, sát rạc sát mình luôn nè. Đông đông đông, ngay trước mặt tôi coi này. Ba thằng. here, in here, in here. Oh, I'm dead. Còn nó còn bộ. Một thằng gục còn hàng nữa, còn hàng nữa. Team ơi, team ơi. I had no, I can do. Yeah. Dạ. Team ơi, team ơi, team ơi. Hai thằng nữa còn hai thằng nữa kìa Má ba thằng luôn kìa. Đúng gục nữa cùng. Ba thằng lận, ba thằng lận. Ba thằng bên một hai thằng ngay giữa, một thằng ngay chỗ Martin rồi. xuống ngoài bo ba một thằng chết là còn nữa mà tên đâu rồi ấy hết rồi nghĩa ơi hết rồi hết rồi hết rồi clear tìm rồi clear clear đi đi vô bom mà tên ơi vô đây vô đây vô đây thì hắn ui chết mẹ bò bo đâu á Ê, coi thằng NW nó đu vậy, đu đu đu đu, đu xuống kìa. Thấy thấy thấy thấy. Trời má trên stadium kìa. Cover trước đi mọi người. Điều này nó có đường vô mới đâu. đường này mà đi đi bên phải mình có người ờ uh, re re có người nè Để thấy rồi thấy thôi rồi sao lưng mình nha kiếm kiếm chỗ nào coi vào bên trong nó có đường vô không ta không có, ông ông xe không, không có gì đâu chỉ có đường ra trên nóc nhà này nhảy dù xuống thôi có có một hàng nữa có một hàng nữa gục vô gục vô tìm ơi tìm ơi tìm ơi xe vô kìa xe vô kìa xe vô kìa xe vô xe vô xe vô bị bị bị bị bị bị bị nó bật rồi xe bò xe bò xe bò nằm xuống nằm xuống nằm xuống có xe bò lấy cầu bờ, lấy cầu bờ, lấy cầu bờ, lấy cầu bờ. ai có ai còn siêu không mấy bạn còn còn cái gì vậy sniper đã nói sniper uh, cứu mọi người ơi ui đã nói là nằm xuống có sniper chạy boi không ơi cẩn thận sniper còn nhắm nó còn nhắm biết biết biết biết biết biết biết một thằng trước mặt luôn nè lên lên lên rồi ôi mới lít lắm rồi có đồ để mua sale revive đi gục chưa gục chưa gục chưa chết hay chưa Đồ Con. mua đâu, đâu, mua đâu vậy? Đây nè Nè nó đâu Mua hết luôn đi Có lồn má sao Má lội vãi rồi Má mém nữa tôi rớt khỏi map luôn không nội Kìa kìa sau lưng mình còn người kìa, sau lưng mình còn người kìa Đi đi đi, đi đi, đi vô bò cái này Sniper đó, uh, sniper Sniper kìa Chạy đi, chạy đi, chạy nó đi Vì một thằng mà chết nguyên tim nhục lắm hai thằng lận nha ai gì lấy, lấy cover anh trước lấy cover trước rồi đó kìa kìa trước mặt luôn kìa lết lết chưa bể siêu đau đau đau coi thằng nữa nè bên kìa nó cầm rpg á nó chơi liều á thằng ngoài bo kìa nó chạy vô nè tuyệt vời tuyệt vời còn thằng đó còn thằng ở ngay ngay chỗ biên luôn á đâu đâu cái hàng rào này nè coi chừng nha coi chừng sao luôn mình nãy cái tim nãy á trên sân hai thằng hai thằng hai thằng trên nóc nhà rồi nhảy xuống rồi trên nóc nhà nhảy xuống rồi tỉnh quá lộn con này đáp này rồi đi đáp này vô yếu lắm rồi Tôi đào một thằng phía sau lưng mình rồi Ủa bò vô phía sau lưng nào ông ơi, đi đi bò bò bò đâu bò đâu Bò đâu cực. Trước mặt, trước mặt, trước mặt. sao lưng cường cường, sao lưng cường. sao lưng cường. Đi cười, đi cười. Đào đào. Đi cường ơi bo này, bo này chịu nổi cường chạy đi. Khô hăng. Ờ, chạy, chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Có bạn nạ, có bạn nạ, có bạn nạ. Má gì cứ phí rồi. Đi đi chung cái nghĩa đi, đi chung cái nghĩa đi. Có thằng này, có thằng ơi có thằng phía sau lưng mình nữa nè mẹ này bỏ về này bỏ về hai thằng cho xuống chính đội về ba lé hai đường hai hai thằng đứng đập hai rồi lé luôn đờ một rồi đi với cực đi với nghĩa đi ừ ông có im lặng đấy chơi Rồi xong, còn thằng nó còn Mọi phải lồng cương nạp đạn cất vậy Hết đạn ma bò Chị giữ vô trống vô rồi ờ, ok ok Ồ Ồ Ồ Đồ Ok, nó too bad, nó too bad Má, hồi nãy pha để mà ngon rồi ha